Được khi đi vào đề chính thức khai mạc sáng hôm nay, tụi con thành kính cung tiện chư tôn là Phật Hòa Thượng Khóa Bồ Giờ đón nhận là khóa chúc mừng của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là làng hoa chúc mừng của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trường Hòa Phó Chủ tịch Chào quý vị đang các hàng làm hoa chúc mừng của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp theo là lãng hoa chúc mừng của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, thành ủy Cung tỉnh, Hòa thượng Đạo Điều Thích Đức Thân, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cao tầng, thành ủy Cung tỉnh, Hòa thượng Đạo Điều Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch được Ban thông tin truyền thông được ban tổ chức đón nhận tặng hoa chúc mừng của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. Hòa thượng trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng lãng hoa chúc mừng của ban trị sự đến hòa thượng trưởng ban tổ chức. Tiếp theo là lãng hoa chúc mừng của bộ người cụ cách tổng tỷ mời Bồ chiến Thắng, Thứ được bồ Nội vụ, Hoa Nghị, Quang Lâm, Cao Đẳng Hoa Đức Đường đến với ban tổ chức thành kính cung thịnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Kế Trân, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực ban tiền sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, đón nhận lãng hoa chúc mừng của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế còn đó là hoa chúc mừng của cục an ninh nội địa bộ công an là hoa chúc mừng của hòa thượng đào điều thích thể chân phó chủ tịch hội đồng trị sự phó trưởng ban thường trực ban kiểm soát trung ương là hoa chúc mừng của ban thông tin truyền thông tỉnh đắk lắc đã gửi đến chúc mừng trong lễ khai mạc sáng hôm nay xin đại chúng trong một bàn pháo tay được đón này được là hoa chúc mừng tiếp theo chương trình là pháp nhật chào mừng cùng bác trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thừa Thiên Huế thành kính cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu thích đức thanh ủy viên thường trực hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam được bác trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thừa Thiên Huế đồng được phát tổ chức lên phát biểu chào mừng thành kính cung thỉnh hòa thượng Thank you.